<laughs> Nhà không chỉ đơn thuần là nơi che nắng che mưa, mà đó là tổ ấm nơi ta trở về. Sơn gia Sumec là giải pháp và sự lựa chọn hàng đầu cho ngôi nhà của bạn. Với công nghệ và dây chuyền hiện đại đến đến từ Nhật Bản, Nhà không đơn thuần là nơi che nắng che mưa mà đó là tổ ấm nơi ta trở về. Sơn Gia Sumet, sơn, sơn của, của người Việt là giải pháp hàng đầu tôi chọn để bảo vệ, chăm sóc ngôi nhà của bạn. Dù có đi bốn phương trời, mình vẫn thích sơn của người Việt. Người Việt là ta.